và trái tim anh vẫn sầu chờ bóng dáng em quay sao em quên đâu câu hứa xưa từng ngỡ thế người chót say anh bao lời để đến khi em phản bội anh vẫn ngủ chưa thể tin rằng em lừa dối tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh.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 cho đừng ngọc ngà